chuyện gì biết nên dài đời từ muốn thua tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng côi kể cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người nguyện trọn thương trọn nhớ nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gờ vượt qua những năm đời trong lòng tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu khi chưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu ban đầu say giấc mộng ban đầu